các bạn thân mến uh, hôm nay tôi lại tiếp tục chúng ta dứt kinh cái đầu của con uh, rắn này thế bây giờ tôi sẽ bổ sung thêm hai cái sừng hai bên Đấy, hai sừng hai bên thế bây giờ để bổ sung sừng và sau đó chúng ta làm chuyển động cho khuôn mặt và chúng ta vào đây chúng ta sẽ bổ sung thêm ờ, sừng chúng ta chọn add drawing à, chúng ta ghi là sừng à, lớp sừng này là lớp vector chứ không phải lớp bitmap chúng ta ép vào à, chúng ta đóng lại này chúng ta thấy là ở khu cái sừng này chúng ta ấn cho tôi là ba phím shift alt enter, đấy à, nhưng mà như này thì các bạn tôi xóa mất cái khung hình này đi à, chúng ta ấn cho tôi là F5 bây giờ các bạn ờ, sẽ vẽ cái sừng này nhé à, ờ, các bạn ờ, sẽ quan sát tôi làm thì tại đây à, bây giờ tôi sẽ sử dụng à, bút pen để tôi vẽ các bạn nhìn thấy à, chúng ta tiếp tục cái bài hôm trước để chúng ta áp dụng vào một cái uh, con vật đây là các bạn nhìn nhé sừng thì tôi sẽ vẽ bên phía bên này Đó, ta sẽ vẽ bên này ta chọn một cái màu màu này màu này vẽ sừng của nó sừng rồi nét bút hơi to các bạn có thể điều chỉnh nét bút bằng cách các bạn chọn đây và chọn à, tool property thành thực tính Đấy. chúng ta sẽ chọn nét bút của tôi lên nét bút năm nữa đây chọn nét bút hai rồi bây giờ tôi lại à, lại sau khi các bạn vẽ được sừng cho con rắn rồi các bạn copy cái sừng này sang bên kia chúng ta chọn copy sau đó thì các bạn lật cho tôi nhé lật cho tôi cái nút này Đấy. copy đã rồi ta paste cần thêm P để chúng ta paste nó đã và chúng ta lật copy đây Đấy, ta lật ta lật sang bên kia đặt cái này Đó. để cho nó đầy đủ hoàn thiện cho cái con rắn này thế bây giờ chúng ta bật sang camera chúng ta nhìn thấy là uh, chúng ta để sừng phía trên hay là phía dưới thì tùy các bạn các bạn có thể cho cho con này nó lên đằng trên ta cho lớp này lên đằng trên ta đặt là chấm là không chấm không không năm Đấy. sừng nhưng mà đầu cái này lên 06 rồi tôi đặt về 0.007 Đấy. thì bộ sừng của chúng ta đã lên đằng đằng trước sừng chúng ta lên đằng trước Đấy. bây giờ chúng ta vẽ thêm hai cái mũi cho nó mũi cho nó thì chúng ta nhìn thấy là khi chúng ta lúc này cái mũi của con này thì chúng ta cũng có thể à, làm cho nó một cái lớp mũi chúng ta ghi bổ sung vào ta cho mũi Đấy. tại lớp mũi này thì các bạn ở drawing các bạn chọn cho tôi đây và chúng ta vẽ lớp mũi tròn hoặc là chúng ta có thể uốn cong tùy theo Đấy. ta chọn con mũi ta cần Ctrl R ta đặt vào đây nhé các bạn chưa có lợ chưa có khung thì thì cái công cụ nó sẽ biến thành cái hình dấu ờ, chấm chúng ta không làm được Đấy, chúng ta vẽ và cố vẽ cho nó cong một tí nhé rồi Đó là bên này nữa các bạn thấy là tôi bật nút bắt dính ấy, snap là nó dính vào vào nhau à, nó không bị đứt đoạn không bị hở đúng không rồi bây giờ chúng ta cho nó một cái chúng ta cho nó một cái bằng màu màu con này cho có thể chúng ta cho có màu đen rồi bây giờ chúng ta quay về đây ở à, mũi thì chúng ta cho 0.07 Rồi, để cho mũi lên mà mũi này màu đen này thì bây giờ tôi chỉnh sang màu màu khác tôi sẽ phải dùng cái màu Yeah, just go further. Ah. rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy là tôi đã đặt cái sừng này lên đây ờ, việc bây giờ của chúng ta là ta sẽ kinh khuôn mặt sau đó kinh cái lưỡi thì ờ, các bạn bật cho tôi cái nút uh, nốt view đó thì chúng ta thấy là chúng ta đã thêm một cái lớp mũi lớp sừng đó nha sừng là con của đầu à, của hàm trên rồi bây giờ chúng ta sẽ xem là hàm trên nó nằm chỗ nào hàm dưới này hàm dưới này rồi à hàm trên của chúng ta chính là con rắn à, rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy nhá à, cái này cũng là một cái để chúng ta phóng to chúng ta thấy là con người này con người này hàm dưới này hàm dưới đây là bộ hàm dưới hôm trước này đó mũi này sừng này à ra hàm trên đây trên đấy nhé rồi các bạn nhìn hàm trên này hàm trên di chuyển cùng với con rắn chúng ta cho như sau hàm trên ta để cần chôn t là để đây chúng ta đặt đặt tên đây là snake t Đấy. mũi thì ấn cần chôn p để thêm test nhé các bạn nhé mũi này mũi ở đây Đấy. mũi các bạn chú ý là các bạn kéo này vào đây sừng này sừng nhá sừng bây giờ tôi cho cần Ctrl T Đấy. sừng không liền với mũi cho nên là nó phải độc lập với với mũi Đấy. rồi đấy là chúng ta được kết nối mạng giữa sừng và Đấy. bây giờ tôi sẽ cho mắt mắt đây nằm trắng của con mắt con mắt rồi con mắt này sẽ theo cái con snake con mắt này sẽ theo con nách alo ờ, ừ, anh đặt gạo cho anh gạo uh, 18 hay 17 thôi em đó bây giờ các bạn sẽ nối tất cả những cái con từ cái mắt cho đến là con của cái mà hàm trên này của hàm trên con cắn nhé ở chỗ này thế lúc này chúng ta sẽ nối như này ta tóm snack này ta tóm ta thả vào đây đó, ta tóm tiếp cái này cổng output vào trong hai cái mắt đó, mắt chúng ta chỉ làm trắng vậy thôi đó, thế lúc này con snack này là cha của bọn kia rồi nha hàm dưới thì nó đây rồi Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cái họng này Họng này nhá Họng này cũng phải vào trong trong đây Đấy, họng rắn Chúng ta nối vào ở trong này Đấy, chúng ta thấy là uh, nó đã vào được, Các bộ phận và khớp vào với nhau Đấy, mũi cũng vào nhá Rồi, bây giờ chúng ta quay về về đây Đấy thì chúng ta thấy là khi mà uh, chúng ta sẽ điều chỉnh con rắn này bằng cách hôm nay thì uh, mình sẽ sử dụng là phương pháp là uh, controller slide trước nha các bạn học ở đây các bạn thấy là đã nối kết nối được với rắn rồi với cái đầu rồi thì chúng ta sẽ sử dụng controller để làm sao cho con rắn nó di chuyển được đấy các bạn nhìn thấy là do là mình đã làm kết nối mạng đầy đủ Đấy. thực tế là cái uh, snack này nhá là cái này à, tôi viết sai và thôi không sao à, cái này chúng ta à, ờ, viết cái đặt tên nó là snake là a các vì cái này là tổng của toàn bộ điều khiển cái đầu đấy sau đó ta lại kết nối với cái thân và cái đuôi rồi ừ, còn chân kết nữa thế thì ở đây nha chúng ta bởi vì là nếu chúng ta xem ở trên các kênh youtube ấy, họ dạy bằng nước ngoài dạy tiếng anh thì chúng ta cũng không hiểu là nó kết nối kiểu gì Đấy, và đọc sách hướng dẫn thì người ta chỉ hướng dẫn rất là sơ sài à, cho nên là khi mà mình kết nối vào mình kết nối sơ sài dẫn đến là chuyển động bị vỡ bị vỡ và méo Đấy, thì bây giờ các bạn à, mình phóng to cái này các bạn chụp vào nhé bạn các bạn nào làm các bạn chụp chụp vào đấy rồi đây đến đây là phần hôm qua phần video hôm qua thì khi mà ta kết nối vào đây rồi thì chúng ta thu nhỏ lại nhé bây giờ chúng ta sẽ sử dụng là zigging cái con mặt này đấy mặt này nhá mặt này thì chúng ta cái là ở đây là cho nó ta đặt ta đặt cho nó các hướng của hai bên đầu này Đấy. ta đặt à cái kinh này ta phải chọn nhé chúng ta chọn chọn dích kinh, các bạn nhìn thấy ở đây là bộ thì chúng ta dùng cái bộ này bộ này để dích kinh cái mặt chúng ta đặt uh, ờ. đặt vào đây Đấy. đều hai bên này để nó còn quay này dưới này trên này đỉnh góc này Đấy. và mũi mũi của nó Đấy. rồi ta chỉ làm từng này thôi nhá các bạn có thể làm biến đổi người chỗ này một tí rồi ok thì bây giờ ta sẽ làm như sau sau khi tôi dứt kinh xong rồi thì bây giờ tôi sẽ uh, kết nối lại nhé, là ờ, kết nối lại ok nhá bây giờ tôi dứt kinh xong cái đấy rồi đấy thì cái này nó vào đây này vào đây Đấy, thì vô hình chung bây giờ là các pet này phải được sự chỉ đạo của default sự chỉ đạo của đề phong đây à, nó mới đi theo nhá yeah. chúng ta phải được sự chỉ đạo của nó thế thì trong mỗi cái này bây giờ các bạn chú ý cho tôi là tôi sẽ add ra một cái uh, một cái snack trên của con snack tôi add ra một cái nối đã để chúng ta copy Đấy. rồi bây giờ chúng ta sẽ vào đây chúng ta chọn cho tôi cái này và bây giờ tôi sẽ insert cái Dynamics output đấy rồi bây giờ ta quay trở về cái snack này chúng ta thấy là biểu tượng của nó đã khác nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ này ra đây đấy ta copy ta đặt tên gmail nó chỗ nào nhỉ ok em nhá Work on input Copy Ctrl V Copy tôi copy để tôi làm cho cái khớp cho mỗi chỗ một tí Rồi Bây giờ nha Cái họng dưới này hàm dưới này là bộ này tôi bỏ này này tôi để này và cái này phải nối vào họng của cái ờ, đề phòng đó họng của này nhé là xong cái bộ mồm mồm dưới đó còn lòng trắng hai mắt hai mắt này hai mắt này nhé hai mắt này nó độc lập ở cái hàm dưới thì chúng ta lại có một cái inap này Đó. được chưa con này hai con này bây giờ búp vào đây Đấy, thì con này nối vào đây Đấy, còn đề form này đề form này nối vào đề form của dạng rồi chúng ta tiếp tục ra đây Đó. rồi đấy là sau một con kỹ năng này bây giờ con kỹ năng tiếp theo sau lần sau chúng ta rút kinh nghiệm của chúng ta đặt tên nhé đặt tên bọn này Đấy, tôi sẽ đặt kỹ năng này vào đây Đó, kỹ năng này nhảy lên trên đây Đấy. Đấy, chúng ta làm như thế nhé rồi nó đã nhảy lên trên rồi Ủa, bây giờ mũi là tay chúng ta copy tiếp ra Ồ. thằng mũi này ta bỏ nó đi bỏ cái này đi Đấy, mũi và sừng nó này vào đây Đấy, quả này nối vào đây còn thằng này vào ra, con này vào đây thì lúc đó con này nó mới chuyển động được rồi sau khi ta nối tất cả các cái nắp uh, khớp vào các bộ phận các bộ phận Đấy. thì chúng ta thu nhỏ lại rồi bây giờ chúng ta mới làm cho tôi một cái là làm riêng từng cái một nhá thứ nhất là mặt của mặt di chuyển ngang chúng ta vào animation Đấy animation nhé chúng ta chọn controller khởi động với slide là trượt trượt hoặc là stack à, trượt hoặc là stack thế thì bây giờ ta làm stack đi wizard à, stack wizard thì trước khi làm stack wizard thì chúng ta sẽ đặt như sau tại vị trí thứ nhất chúng ta cho nó quay sang trái nhá cho quay sang đây à, bây giờ các bạn cùng nhìn này Đó. cả mặt cùng đi Đó. quay sang đây nhé Đó. Đó nhìn sang đây đó rồi cái sừng cũng nhìn sang đây đó. quay sang đây nhé bạn nhìn thấy nó tất cả cùng đi cùng rồi bước tiếp theo Đó quay sang đây ở mấy bước tiếp theo là quay lên quay lên đây quay sang đây rồi nhá ở chúng ta cho quay xuống dưới dưới trái à bây giờ chúng ta cho quay xuống dưới trái các bạn nhìn thấy còn cái lưỡi ta sẽ làm xong lưỡi ở đây là thiếu lưỡi à, một cái họng thôi à, nhưng mà tôi dích kinh để cho các bạn thấy là nó sẽ quay đây rồi cái này chúng ta co xuống nhá mắt Đấy, mắt thì chúng ta cho cho lên đây Đó. À, được chưa đó xong tiếp theo này tôi quay lên trên quay lên trên tôi đẩy cái này lên trên rồi mũi lên trên lên trên họ rồi rồi lên trên à. rồi chúng ta quay lên trên chúng ta nhìn thấy đây lên trên chưa Đấy, ờ, lên trên chưa Đấy, nhé các bạn nhìn đồ hai ba lên trên Đấy, à, lên trên rồi rồi bây giờ về về trung bình à, ta lại kéo nó về trung trung bình ta phải làm gì kéo nó về trung bình như, kiểu như là nhìn nó ra đúng không ờ. hoặc là các bạn có thể là như này bây giờ ta sẽ copy cái khung hình chốt đầu tiên này quay về đây để nó nhìn ra nhá quay về đây đó rồi chúng ta quay này ra giữa cho nó nhìn cho nó chuẩn rồi khung hình này nhá Bây giờ ta copy cái này các bạn có thể vào edit copy cell from timeline rồi ờ, các bạn dán nó vào chỗ này các bạn chọn paste Đây, chúng ta chọn paste rồi Đấy, và chúng ta lẽ ra là copy từ ban đầu không nhìn thấy sang bên này nhá sang bên trái này chúng ta quay thẳng chúng nó ra đấy đấy quay thẳng nó sang nhá Đó, ờ, các bạn thì quay thẳng nó sang rồi ờ, quay thẳng nó sang đấy và nhìn sang bên này đấy chưa đấy và chúng ta nhìn nó quay sang bên này nhá bên này chụp rồi thế bây giờ chúng ta đã quay sang này chúng ta làm cái này tiếp này chúng ta đá vào cái ngón lưỡi xá xuống nó cho nên là bộ nhớ phải cực kỳ ngon thì nó mới làm cho chúng ta được xuống dưới đó chúng ta nhìn thấy mắt con này lại ra tôi phải để con người cực đỏ màu lên Đó. rồi bây giờ các bạn làm như sau đã xong nhá xong bây giờ các bạn vào animation các bạn chọn cho tôi <laughs> cái uh, cái slide được chưa Đấy. rồi các bạn chọn này các bạn chọn nào next set scalar ở ờ, con người mình có con người đó mình select à, mình không dùng con người con người cho riêng slide à, các bạn chọn cho tôi cái master control với cái uh, stack này ta chọn 33 33 à, hơi ít đúng không 34 đó. 63 ok 63 được nha 63 63 thì bây giờ mình sẽ làm này tại đây tôi chọn này tại đây tôi chọn cái này tại đây đây tôi chọn này này Đó. tại đây lên tại đây tôi chọn cái này chọn này để làm nó đủ rồi tại đây tôi chọn này ở đây tôi chọn này đây cái chọn tại đây tôi chọn này à, tôi không có thời à, tôi dạy nhanh nhá tôi không uh, làm kỹ để chúng ta nhìn lên đây lên đây lên đây ok chúng ta làm xong cái thì chúng ta sẽ chọn là tạo Đấy, ok đặt tên là rắn create select order cái này không được tên và tôi à, tạo rồi ok xong các bạn nhìn thấy này bây giờ chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã di chuyển được à, con này rồi à, đây là bây giờ chúng ta đã xong và bây giờ chúng ta sẽ đặt vào này và bây giờ chúng ta Đó. chúng ta di chuyển chúng ta di chuyển di chuyển này nhá thế sau một cái là chúng ta đây bây giờ chúng ta sẽ sử dụng con đây chúng ta đưa dịch nó ra ngoài được không Đó. ta đưa nó ra ngoài nhé đưa nó ra ngoài cầu vướng còn nữa các bạn di chuyển con này cái đầu của chúng ta sẽ thấy nó di chuyển các bạn ạ đấy đó rồi Ờ, cái này là của mắt à, này, cái kích hoạt cái này lên Đó. thế thì ta đã kích hoạt xong cái rốt rồi và ta phải truyền được cái bộ hình tròn này nói các bạn nhé nó làm tôi di chuyển đi vị trí của nó nó đều chạy theo bây giờ chúng ta xong cái này rồi thì cái việc mà để chạy trên timeline này thì rất là dễ cái này thì tôi chỉ nói là các bạn chỉ cần đưa con chuột vào và đóng tiếp theo Đấy. chúng ta đưa cái này lên cao khung hình lên cao các bạn đưa vào đây và các bạn nhấp cho tôi nút lớn hơn nhé mỗi một lần đưa cái này đi đâu thì chúng ta sẽ nhấp lớn hơn thì con rắn nó sẽ chuyển động cho chúng ta đấy các bạn mà các bạn nhìn nào rắn chuyển động rất là hay rồi thì buổi sau vào cái phần sau tôi sẽ lại nói tiếp đấy, các bạn nhìn nhé Đó, chúng ta mà làm chúng ta còn làm cả nó đằng sau đầu nghiêng đầu ngửa nữa đấy thì đây là gọi là zig in khuôn mặt đúng không để cho chúng nó có thể di, di chuyển thế là các bạn đã hiểu cách làm rồi nhá hôm nay chúng ta học cả làm cả cả rắn cả rắn cuốn à, uh, áo tôi thì làm nó hơi vội nhưng mà về lý thuyết là như vậy lý thuyết là như vậy các bạn thấy đấy là lý thuyết như vậy chúng ta kết thúc ở đây nhé chúc các bạn học tốt